ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ủa tự nhiên không mình vào trong server hero mc cái tiền mình xuất hiện ở trong cái đống tnt này là sao vậy các bạn ở đâu ra quá trời tnt vậy mọi người ơi chúng ta có lên cầm cái bật lửa và đốt luôn không ê ôi bậy nha bậy nha tôi đang đứng ở trong tnt mọi người mà đốt cái tôi thành con heo nướng luôn á mọi người đừng đừng đừng đừng làm như vậy đốt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 à, ở trong à, gọi là server của bọn mình nha đó chính là tựa game à, gì ta ai là người build nhanh nhất đấy ai là người xây dựng nhanh nhất nha thì hôm nay nè mình có mời đến gọi là rất nhiều thành viên của hero team luôn à, dịch với camu đang làm gì vậy cái gì vậy làm gì đó rồi xong rồi mấy bạn ơi hai người này đang tính thả cơm chó mấy bạn ơi phải không ta phải không ta hả trời <laughs> ok rồi <laughs> hôm nay nè bạn ơi mình đã mời rất nhiều thành viên của hero team vào trong đây để là thi đấu với mình coi ai là người xây dựng nhanh nhất và bờ rồ nhất ở trong gọi là à, hero team nha các bạn nha thì hôm nay là đối thủ nặng ký nhất của mình mình nghĩ là chỉ có anh mít dịch thôi tại anh dịch về quay rất là nhiều những video xây nhà rồi anh dịch có dám thi đấu với em không dám không Ôi, anh giới thiệu em là anh 100 năm kinh nghiệm chơi minecraft nè kiểu gì anh cũng thắng em luôn cho coi trời ơi ờ ghê ghê ghê anh dịch mới 25 tuổi mà được 100 năm kinh kinh nghiệm mà bạn ơi cơ thiệt <laughs> ok rồi mấy bạn ơi vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trận đấu để thử xem coi ai sẽ là người xây dựng nhanh nhất nha let's go let's go nhanh. rồi ok trận đầu tiên nào anh em ơi rồi hôm nay à chúng ta sẽ tiếp tục gọi là chơi gọi là ai xây nhanh nhất nha ui xây cái này à ôi cái này quá dễ đấy mình coi coi trắng quá đỏ xanh đen trời ơi quá đơn giản cái này mà ai không xây được nữa ai mà thua cái này à, tôi cũng lạy người đó luôn á trắng nè à, trời ơi tôi à, không đọc sao, ở đâu tôi đọc sao? ra mọi người bắt trước tôi sao ừ. trời ơi đâu anh làm người ta cần đọc có ba không biết ai bị loại ở vòng 1 ông ta vòng 1 siêu dễ luôn bạn ơi thế chắc lắm không ơi xong rồi hoàn hảo luôn bạn ơi quá đơn giản hoàn hảo hoàn hảo luôn rồi cai cũng thấy xong rồi nè ok ủa sam ơi nhanh lên sam ô không ai bị loại hết rồi ui cái này mới khó nè nha cái này mới khó ừ. nè ôi trời ơi mình vừa mới nhớ mình vừa mới nhớ cái giờ mình quên luôn rồi ừ tôi cũng mới nhớ xong tôi quên luôn rồi các bạn ơi giờ sao ta ủa này sao sao bạn sao đây con sao đây còn có cả cái bơ lắc màu xanh vậy có mà có mà hồi nãy gì không để ý hả có một mặt thôi rồi xong rồi rồi xong dịch rồi dịch thua trận này rồi các bạn ơi ui không biết mình say đúng không ta mình thấy nó hơi sai sai thế nào các bạn ơi mình lo quá à Thôi, <laughs> hy, vọng hả đúng cái này khó thì cái này thật sự là rất là khó luôn đó mọi ừ. người vòng một thì siêu dễ qua speed build copy của thằng khác vòng một thì siêu dễ vòng hai thì siêu khó bạn ơi làm sai rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi Ôi rồi xong sai rồi các bạn ơi Ôi sai rồi Rồi để coi coi ai ai sẽ là người bị loại <laughs> đây trời ơi là trời <laughs> ok để xem coi tôi quá tôi nghi tôi quá tôi nghi tôi quá ê em nghi là sammy anh ơi ui em được 45% phần trăm nè em nghi là sammy rồi Kyron trời ơi sai bị gì vậy Kyron đã sai tỷ lệ tỷ lệ sai tỷ lệ thì oh my đi đây Ôi gì đấy Cái này cũng khó nè. Okay. Cái này cũng khó nè, cái này cũng khó nè, cái này là con dân làng này. Ok. Sao, sao toàn cái khó vậy trời? Khó gì vậy? Trời ơi, nó phải khó vậy thì game nó mới hấp dẫn chứ chị. Ấy, nhưng mà không sao, mình cũng đã nhớ nhớ được chút chút mấy bạn ơi. Hy vọng là mình sẽ xây đúng. Xong rồi thế nào mọi người? Ủa, hình như không phải. Ủa sao ta? Tôi quên rồi. Đâu chúng ta đây, rất canh hại. Cái này làm sao mọi người? Ủa sao hồi nãy tôi mới nhớ xong đầu tôi lại quên nữa bạn ơi kỳ quá. Kiểu à. mình nhớ được cái hình của nó nhưng mà mình bảo bây giờ đặt nó như nào chính xác mình quên rồi. Ừ tự nhiên đang nhớ nhớ cái đầu vô say cái lại quên các bạn à kỳ ta. Ủa sao ta? <laughs> Ê, như thế này đúng không? Vậy, tao vậy. Ủa chết rồi chết rồi. Chết rồi. Hình như thế này đúng không? Sao Ui kỳ. Ôi. Ôi. Không biết ai là người bị loại đây. Trời ơi mình không nhớ đi rồi đi rồi đi rồi kìa đi một sải xong rồi anh em ơi xong rồi xong rồi đi một sải rồi sáu mươi lăm phần trăm tám bảy tám bảy sammy trời ơi sammy bị loại với bạn ơi ok thôi không sao mình không bị loại được rồi ok ôi dễ cái này dễ cái này dễ nhớ kỹ nhớ kỹ nha thật ra cũng không dễ lắm nhớ tỷ lệ là được nhớ tỷ lệ nhớ tỷ lệ thật ra cũng không dễ lắm các bạn ạ mình hy vọng là mình xây đúng ok à, Simmin gọi là bịch xe nhanh lắm nha ghê hình như là chỗ này phải không ta mình sao đúng mình rồi, đúng, đúng, rồi, đúng, rồi, đúng rồi đúng rồi ờ. ờ, đúng rồi đúng rồi cái xe cái không ok ok sao à, đúng rồi chơi là không được nhắc nha một người sao được chơi là không được nhắc nhá sao không được nhắc không được ờ, nhắc ok đấy để tôi tôi công bằng chơi kỳ bạn nhanh lên phong nhanh lên nhanh lên yên tâm đi tôi thắng mà tôi xây được mà yên tâm yên tâm một trăm phần trăm chắc luôn à ui còn mấy giây kìa còn mấy giây ui, hoàn hảo luôn hay quá Ây, trời ơi ai sẽ bị loại đây ai đây ai ôi mèo simmy bị loại chắc rồi ai đây sim sai tỷ lệ rồi em đọc em bị đọc nè em bị đọc ok em được một trăm phần trăm luôn xin đến với hồi người biết bay <laughs> simmy đã bị loại rồi bây giờ chỉ còn có phong cận mít tư dịch với ca vui thôi bạn ơi ủa cái này cũng dễ cái này cũng dễ à cái này cũng dễ vậy à bún quá tho cái này cũng dễ này cũng dễ cái này không dễ, khó dễ, lắm dễ, dễ. ủa gì kỳ vậy sao cái này nó dễ ta hồi nãy cái thứ hai đúng khó luôn á bạn hồi ờ. cái thứ hai là khó nhất luôn á ai mà nãy hình, hình như cây cây cây cây ron là bị loại thứ hai đúng không cây đúng rồi đúng rồi biết cây thứ ừ. hai ok hoàn hảo nè quá đơn giản yeah. Dạ. luôn bạn ơi rồi em tính em mua miêu cũng ghê phết nhờ hình như là Làm anh dịch anh dịch chưa miêu xong anh dịch chưa view xong các bạn ơi anh dịch lên dịch dịch thua đi dịch thua đi dịch thua đi rồi dịch ông thua luôn ghê ghê ghê ok ủa cái gì đấy hả cái gì vậy xây nguyên cái đá hình vuông mà bằng kim cương à cũng dễ cũng dễ cũng dễ quá dễ quá dễ luôn cái này quá dễ luôn cái này là xây nhanh là được sao đúng dễ luôn mọi ờ. người Ê, cái lắc này phong thích lắm nè phong thích lắc này luôn á ờ tôi là phong mà thích kim cương lắm bạn ơi cho nên là xây bằng kim cương rồi. mình thích <laughs> xây nhanh nhanh á còn thận chậm á cái này là tính về cái gì sự nhanh nhẹo á ờ, nhanh cái này sao? là ai xây nhanh hơn thôi <laughs> <laughs> nhanh nhẹo nhanh nhẹo các bạn các bạn sống các bạn phải nhanh nhẹo nha rồi nhanh lên nhanh bạn muốn nhanh nhẹo là các bạn phải dùng coco nấc tám giây nữa tám giây nữa nhanh lên nhanh lên trời ơi nhanh lên nhanh lên ôi ơi ôi ôi mình xây không kịp các bạn ơi nhưng không sao chơi ai vậy ai vậy em ai chắc vậy? chắn là em thắng ca mui vậy tơi tại ca mui xây mới được có tí à trời ơi em chắc chắn thắng ca mui rồi em tám bốn phần trăm nè ca mui ok còn em với dịch thôi vậy đây ok trận này là trận solo giữa phong với dịch Ôi, ôi nhớ kỹ kỹ kỹ kỹ. Open con okay. Nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi, tôi nhớ kỹ rồi. Rồi, cô lên. Rồi quên rồi What <laughs> Gì vậy Tôi nhớ kỹ rồi tôi nhớ kỹ rồi xong tí nữa cái tôi Ờ tôi quên rồi Nani Vậy mắc cười Chơi này nó hay vậy đó Ờ hay bị rung á hay rung xong quên á những lúc nhớ kỹ xong rung quên luôn ủa đúng không ta hình như cái màu bên đây đúng không ta tôi tôi không nhớ Trời kỹ nữa đâu ok mày quá trời ơi xém thua các bạn ơi ủa cái này là gì đây vi tính vi tính vi tính vi tính vi tính cái này hơi khó nha cái này hơi khó nha lá top lá top cái này hơi khó nha cái này hơi khó nha cái này hơi khó nha cái này hơi cả hệ đưa hệ laptop đây ấy cái này hơi hơi hơi hơi hơi hơi khó nè hình như là bên ngoài đây đúng không ta cố lên cố lên cố lên cố lên Ồ, đúng quá à yên tâm đi tôi sẽ thắng dịch tôi sẽ thắng dịch cái này tôi thắng là phong thắng nè cái này sẽ phong thắng nè à. rồi còn mấy giây nữa nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh hình như có gì đó sai sai ôi ôi bờ lên đi đánh bờ lên đi hình như có gì đó sai sai chết rồi <laughs> trời ơi no mình đã dịch solo mình với dịch đều sai bạn ơi mình đã dịch đều sai nhưng người nào sẽ là người thua đây ai sai rồi là thua ơi bạn được ai thua ai thua ai thua yeah <laughs> yeah một nhường ơi đang để quay video nhá ơi vậy hả vậy <laughs> luôn nhá ơi nhường ơi ok bạn ơi trận đầu tiên là phong thắng rồi nha để coi trận thứ hai là ai thắng nè let's go rồi ok bạn ơi bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục trận thứ hai nha các bạn nha cái gì vậy cái gì bạn đầu tiên khó dữ trời ơi trời gì mày đầu tiên nhìn thấy khó nha các bạn nha một hai một một hai hai ok 2, tôi tôi hai một một tôi không biết tôi nhớ trời ơi chết rồi sao đó, sao mà trận đầu tiên lúc nào nó cũng là trận khó nhất luôn hay sao anh em ơi tôi kiểu tôi, tôi cảm giác vậy hay sao á ơi trời mấy trận sau thì nó dễ mà sao trận đầu chơi chơi chơi chơi trao chuẩn người chơi hệ lọc mềm rồi xong em em, em sai vậy đây em sai rồi em sai rồi quả đây quả đây quả đây phong phong đi rồi sao sao sao sao ta sao ta ok Ủa sao ta? Sao ta? Sao tôi? Ủa vậy? Google, các bạn tôi phòng luật lệ Ê! copy bài của Wow, may quá, mình nhanh, mình mình kịp bạn ơi, may quá Simmy kêu nhìn Ủa, nhìn nhìn nè, xong tôi nhìn tôi thấy phát hiện ra luôn. Ok. Đúng rồi, ông Sam lại bị loại đầu tiên rồi. Ông Rồi, để coi ai sẽ là người bị loại đây. Mình được trăm phần trăm rồi bạn ơi. một trăm phần trăm thuộc về Phong ơi. Ai ai bị loại ở màn một này thì tôi xin phép được cộng 10 điểm sự tự giác và trung thực. Vâng. Ok. Ờ, mình được một trăm luôn nè, mình được một trăm luôn. Sammy Mất vậy Sammy 10 điểm trúng thực Ôi trời ơi Sam ơi Bà say cái kiểu gì vậy sao? <laughs> Không biết Chưa nhìn mới nhìn nửa mặt à Trời cái này Ôi, mệt nè Cái này <laughs> mệt nè Trời ơi trời 1, 2, 3 Ok 4 Cái này cái này cái này <laughs> nhìn hơi mệt mệt các bạn ơi tôi nhìn cái này tôi thấy nó hơi mệt mệt đó không biết anh em mệt không tôi thấy tôi hơi mệt mệt đấy ôi tôi mệt rồi á thôi là tôi tôi ghét cái này nhất ở trong tất cả tôi ghét cái này nhất á thiệt á thầy phải không ta sao tôi thấy nó hơi tôi thấy tự nhiên tôi thấy bắt đầu nó hơi kiểu sai sai tỷ lệ hay sao bạn ơi như thế này đúng không nhỉ rồi sau đó là ra ngoài đây như thế này đúng không ờ phải không ta ơ à, sai rồi không phải ui chứ sai sao ta ừ, đặt cái này nè phòng xe tôi clip à tôi không nhớ <laughs> dạ, dạ anh chị em ơi tôi tên bố là tôi gọi là pro nhá ủa sao ta ơ chết rồi thôi sai đại tôi thua rồi cái gì phong tôi thua rồi cái hoa của tôi là xấu nhất một là phong hai là sim à cái hoa của tôi là xấu nhất các bạn ơi ở sim bị lỗi lóc nè sim bị lỗi lóc nè bảy mươi chín phần trăm nè bảy chín phần trăm đây đây sai rồi ủa sao sai rồi sai sai sai à không các bạn ơi hoa cái hoa của mình nó xấu còn hoa của cay còn xấu hơn này ok cái này sao đây ồ cao ba block đúng không ok rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi chung mà cũng dễ nói chung cũng dễ cũng không khó lắm ấy ok thế này nè tôi là tôi xây những cái chi tiết nhỏ trước cho tôi tính điểm trước cho mình các bạn ạ à. ủa sao tự nhiên vẫn còn dư vậy còn dư dư dư dư đá đỏ ta ủa đá, đá đỏ đặt ở đâu trời ủa kìa hình như hình như có đá đỏ nhưng mà tôi quên vậy ờ, hình như đá đỏ mà không nhìn ngoài nè hình như tôi nhìn tôi nhìn bên ngoài tôi không nhìn bên trong mấy bạn ơi chết copy, tôi rồi copy đi copy paste đi copy paste đi hình như là như thế này thì phải che che che che con trời ơi May quá Hoàn hảo hoàn hảo Được rồi được rồi Trời ơi ok ok Che lại che lại bạn ơi Che lại không cho ai nhìn hết Che lại Chết rồi chết rồi chết rồi Không có nhìn không có Mui mui mui mui Mui rồi Cá mui thua rồi Chắc luôn Cá mui thua rồi À, cái này là như vậy à ok mình làm sai rồi ok cái này là ca mui thua chắc các bạn ơi tại vì simi tính là simi nó cầm được hiểu không chắc nha chưa chắc nha tôi được bảy hai phần trăm nè ờ. đi à đi à đi à đi đi đi đi <laughs> gãy hả ca mui ca mui gãy hả ca mui rồi xong ca mui thua rồi bạn ơi cái gì đây cái đèn lát rồi cái đèn đang ngủ đi ngủ bốn năm ok rồi nhớ ơi ui nó còn wow tính ra là nó còn một chi tiết nhỏ bên dưới nữa mà mọi người mà không để ý là xong luôn á anh em ơi khó cái này cái này nó còn cả xây cả chi tiết nhỏ bên dưới nữa bạn ạ ghê thiệt Khoa có cái cái gì vậy? Ủa Khoa mọi người ơi, mọi người có thấy cái gì không? Tại sao lại có cái đỏ đây? Thì đó <laughs> cái chi cái chi tiết nhỏ đó bạn nào không để ý là xong luôn ok rồi xong luôn copy sim copy sim copy copy sim copy hả trời ơi chơi chơi copy mấy bạn đi thi bao giờ mấy bạn được thầy cô khuyến kha khuyến khích là copy chưa trời mấy bạn sống vậy là không được rồi ok chơi là phải trung thực đúng vậy okay. Dạ. trời ơi xin ơi tệ okay. hoàn hảo hoàn hảo hoàn hảo ok ê tính ra là trận một là em với dịch đối đầu với nhau trận hai cũng cũng vậy luôn dịch tại vì em giành sim là biết sim thua rồi Em nhìn xíu xem đã biết Sim thua rồi <laughs> Ok để coi dịch trận này dịch có phục thù được không nha các bạn nha Đây Ok ok rồi. lại chung kết lại chung kết à Ok cố lên cố Ok lên nào. Phong sẽ chứng Phong sẽ gọi là chiến thắng một lần hai trận luôn cho các bạn coi nè. À. Oh my god. Sợ lại những gì đã mất hoặc mất tất cả những gì đang có. Phong gáy ờ, sớm nè. Phong phong phong phong gáy sớm nha các bạn nha. Ok. Ai? Quán quyết định. Không khó không khó lắm, không khó lắm, không khó lắm. Quán quyết định vừa. Ván ván này là ván quyết định mấy bạn ạ. À. Phong hay Dịch sẽ là người giành chiến thắng trong trận 2 đây Một là Dịch thắng, hai là Phong thắng Ờ, ở đâu ta? Này đúng không? Oh no Ai nhớ đâu, làm gì có ai nhớ đâu Như tôi, như tôi hơi quên quên các bạn ơi Ôi chết là... Ui Ôi chết sao mình, sao, mình xây có gì nên nó hơi sai sai ta Ủa, cái này đúng ta <laughs> Hình như có gì đó sai sai nhưng chúng con là một block lớp còn Yeah May quá Ồ, May quá các bạn ơi ô xém nữa mình thua Ôi. cho rồi may quá mày quá mày quá mày quá hai người đụng xém luôn á trời ơi ok cô lên cảm cái tay sai cô lên cô lên cô lên ai đây ai đây nhớ đã đặt đúng vị trí nha mọi người sai vị trí cây là toang đó ok ừ. nhớ mà nhớ mà bình tĩnh cứ bình tĩnh mà chơi ủa sao chứ còn dư nhiều láo vậy ta ủa lá, lá, hai bên hai bên hai bên hai bên ok ê vậy nha em không hề nhìn dịch nha dịch đừng nói thế dịch du quan giáo nhà cái nha ăn rồi nhìn đâu cái nhắc cái cái kì mà ủa ủa gì thiếu vậy chết rồi chết rồi ủa? chết rồi no Ồ, không đâu dịch dịch dịch cũng say chưa xong dịch cũng say chưa xong từ từ từ từ từ chưa chưa chưa chưa ai là người chiến thắng đây tôi biết tôi biết ai là người giành chiến thắng đây ai đây ai đây ai đây ai đây Mr. Dịch yeah. mình đúng luôn yeah. mấy bạn ơi mình lại là người chiến thắng trong thứ hai quá đơn giản quá đơn giản luôn bạn ơi trời ơi trời anh dịch ờ, anh dịch ờ, gọi là nhường ơi nhường ơi bây giờ nhìn thắng kiểu người quay clip người ta kiểu xấu hổ phải không nhường ơi <laughs> nhường nữa hả nhường nữa hả <laughs> ok nhường ơi nhường ơi <laughs> ok bạn ơi vậy là trong trận đấu lần này phong đã giành được hai màn chiến thắng luôn bạn ơi và liệu rằng trong những tập sau anh dịch có phục thù được hay không đây mấy bạn nếu bạn thấy thích thích cái trò mini game này nhớ bình luận cho phong biết thì phong sẽ mời hero team và chơi chung với nhau nữa nha ok và cảm ơn anh em đã xem nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên lại để cho <laughs> mình một like một share và nhớ là subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên anh kênh của anh Mr Dịch người uh, siêu nhường với lại là Dần dạ mèo Simi, kamui Sammy, Kairon và tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Quay giờ thì bye ơi, nhường các bạn. Nhường nhường. Nhường nhường. Nhường hả? Nhường hả? Ok nhường.